Hello, xin chào tất cả các bạn à, có mặt trong buổi live stream sáng nay. Fed đã tăng lãi suất lên không chính thức đã tăng lãi suất lên 0,75%. Điều gì diễn ra khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,75% à, vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam? Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, chúng ta sẽ đến cái bản tin sáng hôm nay để chúng ta biết rằng là khi mà Fed mà tăng lãi suất thì điều gì có thể diễn ra với thị trường chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ cũng như là thế giới trong thời gian tới. Đây là một trong những cái phần rất là quan trọng để giúp chúng ta có cái định hình trong thời, đầu tư trong thời gian tới. Bởi vì tôi biết rằng là khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất thì nó khiến cho đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì liệu Fed tăng lãi suất lần này thì đồng đô la Mỹ có tiếp tục tăng giá hay không thì điều này có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để biết rằng là liệu cái việc tăng lãi suất trong đợt này có khiến cho cái lạm phát Mỹ tiếp tục leo thang trong thời gian tới hay không thì đây là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta đánh giá được à, liệu thị trường của chúng ta đã đạt đáy thời điểm này hay không hay là chúng ta cần phải có những điều chỉnh tiếp theo và nếu các bạn đang theo dõi kênh youtube của Quang Dũng thì hãy nhớ gì à, comment và ô chat và chia sẻ chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết để chúng ta cùng giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay hello hello xin chào các anh chị em ạ xin chào bạn Nguyễn Gia Như xin chào Nguyễn Tất Công Bùi Triển Nguyễn Khánh Toàn Hùng Khánh Trần ờ, Đức Dũng hello Trần Đức Dũng này Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi trong cái buổi livestream sáng nay. Bây giờ chúng ta quan sát về cái việc mà phép tiếp tục tăng lãi suất. Ở đây chúng ta thấy rằng là với tốc độ ờ, tăng lãi suất liên tục liên tục trong nhiều quý vừa qua nó khiến cho gì ạ à, à, chứng khoán thế giới tiếp tục trao đảo và có những biến động rất là mạnh bây giờ chúng ta sẽ xem là nếu bây giờ cái phép mà tăng lãi suất này thì nó ảnh hưởng gì đến cái cái chỉ số của đồng à, đô la và chúng ta phải biết rằng cái chỉ số đồng đô la nó sẽ tác động như nào khi mà phép tăng lãi suất và để chúng ta có những cái góc nhìn khách quan hơn về chỉ số đồng đô la thì Dũng ngay trong một vài phút nữa cũng sẽ phân tích cái đồng đô la đầu tiên là các bạn đang nhìn thấy đồng đô la ở đây thế thì rõ ràng là khi mà phép tăng lãi suất thì đồng đô la hôm trước có sự hồi phục tuy nhiên thì nó có cái sự điều chỉnh về cái vùng đáy của nó tức là cái đánh ngắn hạn của nó hay chúng ta gọi là vùng hỗ trợ ngắn hạn của nó Ờ, để cho để cái việc mà đồng đô la tiếp tục à, giảm sâu hoặc là giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới không thì chúng ta chưa thể biết được à, theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì nếu đô la Mỹ cái đồng đô la Mỹ này đạt đỉnh thì cái sự biến động đi lên này nó có thể diễn ra à, với những biến động rất là lớn trong thời gian tới <coughs> trong trường hợp cái biến động này này là biến động lớn lên mà chúng ta thấy là biến động lớn và dao động ở đây chúng ta rất lớn và việc mà cái chỉ số đồng này chúng ta gọi là biến động lớn trên cái vùng này thì nhiều khả năng cái đỉnh của USD có thể đâu đây tức là 106 đến 110 đó đâu đây ở ờ, cái quan trọng nữa là chúng ta phải cần hiểu đó gì là nếu trong trường hợp mà đồng đô la tiếp tục vượt đỉnh đó là 108 109 thậm chí 110 và tiếp đi lên thì khả năng phép có đưa ra tăng lãi suất thì việc mà đồng đô la có thể giảm hay không thì chúng ta chưa biết nên ở đây chúng ta cần phải thêm thời gian chứ không phải là cứ khi phép tăng lãi suất mà đồng đô la Mỹ mà nó giảm giá hoặc là chúng ta thấy chứng quyền khoán Mỹ hôm qua tiếp tục tăng giá thì đây không phải là về cơ bản thì chúng ta thấy ở đây là điều tích cực tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái thông tin tăng lãi suất là cái thông tin đã được gì ạ đã được thâu công bố rất là lâu và dự đoán cả các chuyên gia đã rõ ràng khi mọi thứ thật rõ ràng trên thị trường chứng khoán thì nó không còn giá trị về thông tin các bạn comment nhé là nếu mọi thứ nó rõ ràng trên thị trường thì nó không có giá trị về thông tin nên chính vì vậy chúng ta thấy là dù là Fed tăng lãi suất thì việc thị trường chứng khoán Mỹ nó tăng ở đây chúng ta cũng chưa biết rằng là khả năng nó có kết thúc đáy ở đây hay chưa bởi vì chúng ta thấy rằng là phía trên này là một cái vùng cản rất là lớn đây là vùng cản rất là lớn để vượt thoát qua cái vùng cản này trên thị trường chứng khoán Mỹ có lẽ là một cái gì ạ một thử thách rất lớn với thị trường ở thời điểm này cái thứ hai là quá trình hồi phục ở đây thì chúng ta cũng có thể quan sát ở đây thì chưa có dòng tiền đủ lớn tham gia vào để có thể vượt thoát qua một cái kênh nên thời gian tích lũy ở cái vùng này có lẽ cần thêm nhiều thời gian hơn nên nếu các bạn đã đầu tư hoặc là các bạn có thể tranh thủ bắt đáy ở đây thì có lẽ chúng ta cần thêm thời gian hơn nữa để xem rằng là sau có thể một tuần tới hai tuần ba tuần và nhiều tuần hơn thị trường của chúng ta đang ở đâu thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều này thì chúng ta không có nghĩa là phép đưa ra thông tin thị trường đi lên thì chúng ta có thể dự đoán là đáy thị trường đang ở đây bởi vì rõ ràng là việc vùng cản đang rất lớn và thường thị trường nó sẽ có những cái giai đoạn các bạn có thể uh, hình dung đơn giản đó là khi nó kéo lên đấy vùng kháng cự này thì nó có quá trình điều chỉnh nếu quá trình điều chỉnh của thị trường của chỉ số Dow Jones mà điều chỉnh mạnh chúng ta gọi điều chỉnh mạnh thì nhiều khả năng thị trường tiếp tục đi xuống còn nếu quá trình điều chỉnh để chạm cái vùng hỗ trợ này với cái biên độ nhỏ thì có thể đâu đó thị trường tạo đáy ở đây đấy là góc độ về chứng khoán Mỹ hoặc ngược lại chúng ta nhìn thấy cái chỉ số đồng đô la Mỹ ở phía trên thì trong trường hợp đồng đô la Mỹ mà nó tiếp tục tái tích lũy với biên độ nhỏ chúng ta gọi là biên độ nhỏ ở đây thì nhiều khả năng đồng đô la Mỹ tiếp tục đi lên và khi đồng đô la biết biến động với biên độ nhỏ ở đây và đi lên thì cái việc mà tăng lãi suất ở thời điểm này nó chưa tác dụng với gì ạ à? chưa tác dụng làm kìm hãm cái chỉ số là lạm phát của Mỹ nên ở đây chúng ta không thể nào dự đoán khi mà chỉ cần phép tăng lãi suất mà chúng ta dự đoán kỳ vọng là thị trường tạo đáy thời điểm này thì có lẽ là nó chưa chính xác các bạn nhá chưa chính xác chúng ta cần phải thêm thời gian hơn vậy chúng ta quay trở lại về thị trường Việt Nam à, chúng ta quay trở lại về thị trường Việt Nam thế thì rõ ràng là chúng ta đang thấy rằng là, là có rất nhiều ứng tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam thế bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi nếu thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cái đầu tiên là chúng ta nhìn thấy một cái chỉ số quan trọng đó là chỉ số của VN Index chỉ số của VN Index đây là chỉ số của VN Index vậy khi mà chỉ số VN Index chúng ta gọi là hồi phục đây là cái gì ạ à? đây là test quá trình test hồi phục thì quá trình hồi phục này chúng ta cũng cần phải gì ạ à? nó cần phải qua cái vùng chúng ta là 1250 đây là cái vùng 1220 cần phải test lại cần phải kiểm tra lại trên cái vùng này trước khi chúng ta có biết là thị trường đi xa hơn hay không còn trong trường hợp mà chúng ta mua hoặc là tham gia cái vùng này có thể đây là quá sớm để giúp chúng ta biết rằng là thị trường có thể tiếp tục lên bởi vì quá trình đi lên này hôm qua Dũng chia sẻ có thể đi lên nếu quá trình này đi lên với khối lượng nhỏ thì nhiều khả năng đi lên sau một thời gian thị trường có thể điều chỉnh rất là mạnh nên chính vì vậy chúng ta có thể hiểu đơn giản là nếu đi lên mà có khả năng điều chỉnh mạnh thì ở giai đoạn này chúng ta sẽ gì ạ à? tiếp tục quan tâm theo dõi để quan sát thêm để chúng ta có nhiều cái gì ạ à? nhiều cái uh, đánh giá một chi tiết trước khi chúng ta đánh giá về xuống thị trường ok khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì không còn giá trị về thông tin đúng rồi ạ tức là mọi thứ trở nên rõ ràng thì các thông tin nó không có giá trị và chúng ta thấy là cái thông tin là nhiều lúc nó phản ứng ngược lại với cái thông tin xấu nhưng bây giờ chúng ta thấy là các thông tin xấu dù là nó còn tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra thì khi nó tiếp tục diễn ra thì chúng ta cần phải thấy rằng là nó phản ứng như thế nào khi nó phản ánh thông tin xấu nó tiếp tục phản ánh tiếp tục phản ánh mang chiều hướng tích cực thì chúng ta thấy là cái khả năng thị trường đã đáy là cao tuy nhiên nếu thông tin xấu tiếp tục ra trong thời gian tới mà thị trường nó lại phản ánh xấu hơn mạnh hơn hoặc là du lận chẳng hạn thứ hai là thông tin tốt mà nó có đưa ra mà thị trường vẫn giảm thì chúng ta thấy rằng là thị trường vẫn chưa cho chúng ta biết khi nào tạo đáy thì khi mà ai nói về đáy thì thị trường tạo đáy chưa thì về cơ bản là ai cũng nói về đáy thì khả năng thị trường tạo đáy đa phần là chưa các bạn nhá tức là ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà tất cả các chuyên gia đều dự đoán là đáy thì khả năng tạo đáy là thấp à, không không biết các bạn đã có bao giờ quan sát theo dõi chưa nhưng nếu mà trong trường hợp trên phương tiện thông tin đại chúng tất cả các chuyên gia tất cả các gì ạ à, nhà đầu tư đều dự đoán là đáy thì khả năng tạo đáy hay là khả năng thị trường tạo đáy là rất là thấp đấy là một trong những cái quá qua quá trình nghiên cứu trong nhiều năm thì Dũng thấy đấy là một trong những cái thông tin để các bạn có thể hiểu rõ được bây chúng ta sẽ có thể xem là một vài các cổ phiếu để chúng ta có thể là vậy nếu mà là đấy thì bây giờ nhóm cổ phiếu nào có thể dẫn dắt thị trường trong thời gian tới chẳng hạn chúng ta lấy một cái cổ phiếu về ngân hàng ACB có kết quả kinh doanh khá là tích cực vậy nếu ACB có kết quả kinh doanh tích cực thì việc mà thị trường tạo đáy nó phải tạo ra một cú hích đó là nó dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì một quá trình sideways rất là dài ở đây ạ à. đây là quá trình sideways thậm chí là đi xuống rất là dài ở đây thì để có một cái cú hích đi lên chúng ta cần phải một khoảng thời gian rất là dài nữa bởi vì việc mà thị trường tạo ra một xuống đi lên thì quá trình này tích lũy hoặc là tái tích lũy nó cần một khoảng thời gian để thu gom một lượng cổ phiếu đủ lớn trước khi đi lên nên nếu có thể đi lên trong dạng này thì chúng ta cũng cần phải rất nhiều thời gian đấy là về góc độ về cổ phiếu ACB còn trong trường hợp nó không tích cực thì nếu trong trường hợp nó đi xuống nữa thì điều gì diễn ra chúng ta có thể thấy rằng là việc mà lựa chọn cổ phiếu ACB ngân hàng trong thời điểm này trong lúc này nó vẫn chưa có một cái gì ở cái sự khách quan ở đây và chúng ta cần tiếp tục theo dõi à, chúng ta thêm một vài cổ phiếu khác nữa như là Techcombank đây cũng là cổ phiếu cho chúng ta thấy rằng là đây là một dạng cổ phiếu ngân hàng tuy nhiên cái việc giảm sâu và đi ngang như này thì để củng cố một xu đi lên có lẽ nó cũng cần rất nhiều thời gian nên trong trường hợp mà cổ phiếu này đi lên mà chúng ta thấy rằng là nó không có khối lượng thì khi mà chúng ta cổ phiếu đi xuống chúng ta phải trả giá rất là đắt trong quá trình mà chúng ta mua quá sớm ở trong một cái quá trình mà cổ phiếu vẫn đang làm kênh đi xuống nên ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu As Techcombank nó cũng không có một gì ạ tín hiệu nào chắc chắn để giúp cho chúng ta biết hiểu rằng là dòng tiền tham gia ở đây chúng ta lấy một vài cổ phiếu khác như là VIDB thì về cơ bản chúng ta thấy là cổ phiếu đang biến động lớn ở đây khi cổ phiếu đang biến động lớn ở đây thì cái việc mà củng cố xuống đi lên về cơ bản là chưa có nên nhìn về cơ bản thì chúng ta thấy là rõ ràng chỉ kiểm điểm danh một vài các cổ phiếu về ngành ngân hàng thì cái việc củng cố xuống tăng hiện tại là chưa có. Hoa nhá, hiện tại là chưa có nên nếu các bạn không biết là các bạn mua cổ phiếu nào những cái cổ phiếu chính dòng chính tại thời điểm này nó chưa có cái củng cố xu hướng tăng cho chúng ta chúng ta lấy một vài cổ phiếu khác trong cái dòng dòng khác nữa như là cổ phiếu SI là cổ phiếu rất là mạnh ở ờ, trong thời gian ờ, vừa trước đó nhưng khi mà cổ phiếu này đi lên mà chúng ta thấy là không có dòng tiền hoặc là dòng tiền tham gia vào thì cổ phiếu không tăng nên ở đây chúng ta thấy là với những biến động hoặc là kéo lên như này thì rủi ro cực kỳ lớn nên trong trường hợp mà chúng ta mua cổ phiếu mà nó kéo lên như này thì việc mà rủi ro rất là lớn bởi vì cái thông tin thị trường chứng khoán Mỹ nó tăng khi mà phép tăng lãi suất thì đây cũng là cái cơ hội để gì ạ à? nhà đầu tư kéo lên và bán ra bao nhiêu bạn đã hiểu điều này ạ à? tức là cái thông tin mà thị trường tích cực nó tạo ra làn sóng tăng cho thị trường khi mà chúng ta quan sát thanh quản không có tức là cái thanh quản không có thị trường thì các bạn lưu ý là đây không phải là bùng nổ theo đà hoặc là đây không phải là đáy thị trường thời điểm này bởi vì chúng ta cần có quá trình test lại quá trình kiểm tra cung lại quá trình xác nhận lại trước khi thị trường tạo đáy nên việc mà rất nhiều các chuyên gia nói là đáy hay là hiện tại là chứng khoán Mỹ là đỉnh à, là đáy khi lạm phát ở mức đỉnh thì đây cũng không phải là lý do để chúng ta tham gia thị trường bởi vì theo công thức phân tích kỹ thuật của VSA chúng ta cần thêm nhiều thời gian củng cố test cung test cầu trước khi thị trường bước vào xuống tăng một lần nữa thì uh, xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi uh, kênh youtube của Quang Dũng hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công và Dũng sẽ trở lại với các bạn uh, video tối nay uh, Dũng sẽ cập nhật liên tục liên tục những cái quan điểm cá nhân của mình để giúp cho các bạn có nhìn góc nhìn tốt hơn thị trường đơn giản là để thông tin ai cũng biết thường nó không có hiệu quả tuy nhiên thì dù là phép tăng lãi suất cổ phiếu Mỹ tăng đây không phải là một trong những biến rõ ràng về việc thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy hoặc là lãi suất đã tạo đỉnh và chúng ta cần phải có thời gian củng cố thêm. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có buổi sáng giao dịch thành công.